Pháp và Morocco cho anh em nha Maroc nha thì mình cũng có đã nhận định cho anh em cái trận giao hữu của Việt Nam và Philippines nữa rồi thì anh em nào mà xem những mã kèo thấy hay thì anh em cứ ờ, chơi những cái mã kèo ờ, bóng giao hữu và bóng cỏ nhiều khi nó lại dễ chơi hơn cái kèo ờ, World Cup này nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận bán kết 2 đó là Pháp gặp Maroc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12 thì anh em nếu mà anh em đã xem rồi thì anh em biết thành tích của thằng Pháp trận rồi. Pháp thắng Anh với tỷ số 2-1. Cái phong độ của thằng à, Pháp đang rất là tốt nha anh em. À, Pháp đang ghi hai bàn rất là đẹp còn Anh thì nhờ một bàn thắng là nhờ ở penalty nè và ở penalty thứ hai thì Henneken cũng đã sút ờ, hụt ừ, không vào, sút không vào bắn lên trời. Thì trong khi đó Morocco Maroc anh em thì đã ăn Bồ đầu Nha với cái tỷ số 1 không rất là quạng một luôn đã ăn Bồ đầu Nha cái tỷ số rất là 1 không cho Bồ đầu Nha có cái cơ hội để đi vào hiệp phụ và Ben luôn nha anh em thì anh em thấy cái thành tích của cái thằng Maroc từ đầu mùa giải tới giờ Maroc đang đá cái với cái phong độ rất là tốt nha hàng thủ rất là cứng luôn nếu mà Maroc ăn được một bàn thắng hoặc là Maroc cầm thủ cầm hòa rất là tốt nha anh em thì anh em cũng đã thấy từ đầu mùa giải tới giờ Maroc Maroc chỉ toàn thắng và hòa chứ chưa để thua trận nào còn bên em phía pháp pháp thì đã có một trận thua thua trước ừ, tunisia còn trong cái lịch sử đối đầu thì hiện tại pháp và maroc chưa có cái lịch sử đối đầu và anh em chỉ xem được những trận gần nhất mà pháp với maroc ờ, maroc gặp những đội ờ, khác thôi còn cái đội hình dự kiến đây là cái đội hình dự kiến nha anh em Pháp chơi với sơ đồ 4231 cái cái sơ đồ quyền thoại của Pháp là Giroud đá với hàng công cao nhất và cánh trái là Mbappe cánh trái là Mbappe cánh phải là Dembele còn phía dưới Giroud thì có Anton Griezmann thì bên phía Maroc chơi với sơ đồ 433 cũng dẫn cái sơ đồ cũ nha anh em bên phía Maroc thì ờ, đã hồi phục chấn thương được ba cầu thủ và có một cầu thủ bị thẻ đỏ và bị thẻ đỏ nha anh em và không có thể ra sân trong cái trận này thì còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra anh em cũng thấy là Pháp đang chấp với một quả và tài xỉu là 2.25 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo pháp cho mình nha vào mã kèo pháp anh em cũng có thể lót là cái mã tỷ số không đều hoặc một không dành cho pháp thì cái mã tỷ số không đều rất là hy hữu nếu mà cái trận này Maroc có thể ờ, cầm hòa được ờ, Pháp vào tới hiệp phụ hoặc đăng ờ, lưu anh em thì rất là cao nhưng mà năm nay theo chuyên gia phân tích thì Pháp năm nay sẽ có cái cơ hội là vô địch thêm một năm nữa nha anh em vô địch World Cup thêm một năm nữa rất là cao thì hiện tại Pháp chấp tư 3.5 góc và tài góc là 9 thì anh em có thể vào cái mã kèo là Pháp chấp góc được nha Pháp chấp góc nha anh em rồi tài xỉu thì hàng thủ của ờ, Maroc rất là cứng nhưng mà Maroc khó có cơ hội tấn công thì anh em có thể nằm cái mã xỉu góc được mã xỉu góc và nằm trên góc trên góc và xỉu góc được nha anh em còn cái mã kèo thực tế thì anh em thấy đây là mã kèo thực tế hiện tại là Pháp đang chấp ờ, một trái và ăn đủ nha anh em một trái ăn đủ tài xỉu thì 2,25 thì à, cái trận này anh em có thể nằm cái mã tài được nha mã tài thì mình dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 cho Pháp nha anh em còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em có thể vào cái mã kèo Pháp chấp 0,25 và tài xỉu 0,75 thì anh em có thể vào những cái mã kèo này được nha thì trận này mình sẽ nghiêng về cái từng bừng tỷ số nha anh em thì Pháp sẽ quyết tâm giải quyết ờ, Maroc trong 90 phút chứ không để cho Maroc cầm cự để vào hiệp phụ đâu anh em. Tại vào hiệp phụ ờ, Maroc đá penalty cũng khó chịu lắm tại bởi vì anh em cũng biết mà Pháp sẽ giải quyết Maroc trong vòng 90 phút thì trận này anh em có thể vào cái mã kèo tài thì nó còn hợp lệ góc thì anh em cũng có thể vào cái mã kèo Pháp chấp góc 3.5 thì cái mã này ăn 88 anh em cũng có thể vô mã này nha và cái mã kèo hiệp 1 thì Pháp chấp 1.5 góc thì anh em cũng dẫn vô mã kèo Pháp chấp 1.5 góc hiệp 1 cho mình nha còn tỷ số nếu mà anh em uh, nghiêng về cái trận này anh em nghiêng về mà Maroc có thể cầm cự được thì anh em có thể lót cái mã tỷ số không điều hoặc một điều này đó. ăn cũng rất là cao nha anh em ăn 6.8 7.8 anh em lót một củ anh em đánh ở ngoài thêm pháp 5 củ nữa là anh em lót cái trận này một củ thì nếu mà nó hòa tỷ số không đều một đều thì anh em cũng ăn mà pháp ăn thì anh em ăn cũng lời đường nào anh em cũng lời không có đường lỗ nha còn mình sẽ lót là cái mã tỷ số một không dành cho pháp thì cái mã tỷ số nếu mà pháp ăn một không thì anh em quầy tiền nhưng mà anh em có thể lụm được cái mã tỷ số nha thì đó những cái mã tỷ số ăn rất là cao bên trang của mình thì anh em nào mà đang quan tâm tới cái diện chơi mã tỷ số mà anh em đang chơi ngoài không có thể chơi được tỷ mã tỷ số thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình hướng dẫn anh em đăng ký cái trang để anh em được chơi mã tỷ số này rung 15 phút đầu nè anh em rung 15 phút giữa rung 15 phút cuối hoặc là anh em cũng có thể rung góc 15 phút đầu và rung góc 15 phút giữa 15 phút cuối có đầy đủ những mã kèo ném biên hoặc là đội nào phát bóng đầu tiên cho tất cả anh em luôn thì rất là nhiều kèo để cho anh em chơi nhưng mà cái kèo đó anh em chơi thì anh em phải có người hướng dẫn tất cả anh em để anh em chơi chứ không anh em không biết anh em vô anh em quýnh nhầm thì anh em lại thua nha thì cái đó mình phiên anh em nên có cái người nào chuyên nghiệp đã chơi qua rồi thì anh em liên hệ người đó hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và anh em vô chơi những ma kèo đó thì nếu mà anh em không biết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua với mình thì cái zalo của mình có để dưới phần bình luận cho tất cả anh em đó là 0937318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào cái nhóm của mình để anh em được chơi những ma kèo này nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cái trận Pháp và Maroc cho tất cả anh em. Nếu anh em nào á đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên anh em một cái vấn đề là anh em nên đăng ký một cái trang để mình đưa tất cả anh em vào nhóm của mình chơi thì bên nhóm của mình không chỉ riêng nhận định những cái trận World Cup cho tất cả anh em mà còn rất là nhiều thì anh em cũng có thể kết bạn qua Facebook với mình nha thì nếu mà anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ qua Facebook với mình là Facebook của mình là kèo bóng hai lúa nha nè. thì mình sẽ cho anh em xem cái fanpage Facebook của mình thì để anh em kết bạn qua đó để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang đây anh em cũng có thể kết bạn và nhắn tin vào cái fanpage Facebook của mình là kèo bóng hai lúa nha anh em thì anh em vô anh em trên Facebook anh em tìm kiếm anh em gặp cái Facebook này thì mình sẽ nhắn tin vào cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang hoặc anh em cũng có thể nhắn tin vào tele của mình là kèo bóng hai lúa thì anh em cứ nhắn tin vào đó mình sẽ chăm sóc và hỗ trợ tất cả anh em đăng ký trang và hướng dẫn tất cả anh em vào kèo như thế nào luôn nha